thường thường để tạ ơn các bạn ăn cái gì nhà mình đặc biệt không ăn à, gà tây ở nhà không ai thích ăn gà tây là gà tây những là có người mỹ họ thích ăn gà tây nhiều việt nam mình việt nam mình gà tây ăn à, nhìn thấy thì nó sang hơn nhưng mà ăn nó ngán lắm không thích làm gà tây gà tây nếu mà làm là để trưng bày cho nó đẹp vậy thôi chứ đâu có ăn, ăn à, bao nhiêu đâu còn đâu việt nam mình ăn mấy món giống như là phở rồi hủ tiếu rồi Ờ, lẩu bún bò huế bún mắm à, bữa nay nhà mình là ờ, cũng bên kia có nồi bún mắm bên kia bà nội là đang làm nồi bún mắm bên kia không mình đây trên nồi bún bò huế nữa hai nhà cái bên đụng hàng ăn chào máu luôn luôn mấy cái à, à, cua hoàng đế 10 thao lobster 35 thao ăn cái này cholesterol lên là bác sĩ lớp vậy Good morning các bạn hôm nay là ngày à, thứ năm ngày 29 tháng 11 2019 à, cũng là ngày lễ tạ ơn của người Mỹ à, người Mỹ họ làm lễ tạ ơn thì họ thường thường họ tổ chức họ à, nấu gà tây để ăn à, cái đó là người Mỹ thôi còn mình người Việt Nam mà thì mình không ăn gà tây gà tây thì không được hảo gì mấy nên việt nam mình chơi hơi uh, sốc một tí thì ngày lễ uh, tạ ơn của người mỹ thì việt nam mình thường thường nấu những món của người việt mình thích ăn thì hôm nay nhà mình đặc biệt có một cái là mình nấu tôm tôm càng alaska ngày hôm qua mình chạy xuống restaurant Triple uh, à, dớt đâu cũng mấy chục thao uh, dạ, hôm mình cũng sớt sớt được mà với con năm sáu con ngày hôm qua rồi bữa nay còn nhiêu mình đem lại mình làm cho mình làm cái món đặc biệt hôm nay là mình xào hành gừng xào hành gừng nha để tí mình chỉ với các bạn à, cách làm tôm càng Alaska đông xào. đảo nên à, mình à, cũng chơi thêm một bịch mười mấy pound của King Crabs cua quần đế còn đế này cái đặc biệt ờ, cách làm mà cũng ờ, kêu bằng họ coi bằng xào ờ, Singapore Họ tiếng Anh gọi là Singapore King Crabs Để một tí nữa có một người em khác nữa chỉ cho cách làm của cô hoàng đế còn bây giờ thì mình phải xử lý cái con tôm này trước là mình phải chặt ra khúc khúc khúc khúc ra vậy nè rồi mình đem mình uh, deep fry nghĩa là mình phải chiên chiên mà bỏ nước dầu thì thiệt là nhiều quá là mình phải chiên cho nó sơ sơ lên tí mình muốn làm nước sốt mình làm sao và cách đó là phần 2 phần thứ nhất là mình phải xử lý cái con tôm này mình chặt ra trước đấy chiên còn cái cạn này khi mình chặt cái là mình phải đập sơ sơ trước một tí mình chiên thôi mình không đập đó nữa khi mình chiên xong mình ăn đó nó cứng phải đập sơ sơ trước khi mình dễ ăn cái cái ờ, công đoạn chiên này làm cho cái thịt tôm này nó nó săn lên cứng lên chứ không phải mình hàng đông người ta làm người ta hấp hay khi hấp đó thì cái thịt nó bị bủng muốn ngon thì phải chiên chiên mà nó hơi tốn dầu tốn công tí mà nó ăn ngon hơn nhiều rồi cái càng má mình ra này oh my goodness thịt tôm này nó cũng chắc hả chị vâng. không anh không không cái cái thịt nó chắc không chắc thịt đầu oh, man nhìn là muốn giúp gì luôn nhìn là muốn giúp <laughs> nhìn là hả ừ. rồi tôm nè cái gạch cái gạch nó lồi ra ngoài luôn hả nha À, khi nào ai muốn ăn tôm thì gọi điện thoại cho mình chỉ mướn vé bay mình bay qua mình làm cho ăn ờ, inbox, inbox. <laughs> hả lobster yeah lobster đặc biệt làm từ Florida phải không ờ, à, ta, à, cái này nó nuôi ở, ngoài à, đại dương của à, <laughs> tiểu bang may nó gửi về Florida mình có trách nhiệm nhớ mình mua mình bán về mình nấu thôi còn chiên cái thịt bẩu không ăn thì vài phút thôi xong rồi bà, bà, nội, bà, nội chiên bà nội chiên tôm mà mang cái cái dâu giống như nến chà vậy giống như sát thủ vậy cái thủ bịch mặt trụng tôm mà thấy cực khổ không con gọn trụng xong này để con cắt ra làm hai làm ba cái là xào ve xào tỏi làm hai tỏi với bơ một tỏi bơ ngon ngon là ngon cái tỏi chị còn anh chị ăn thử chưa ngon là ngon cái tỏi á ờ, có đi Cali là nó ăn ờ. nó làm giống như ờ, covid á chọn covid rồi tóc thấy bà hổm em xào nè thấy nó ngồi nó ăn này mà nó, ăn tỏi rồi à? <laughs> nó không ăn ăn ăn, ăn, tôm mà nó ăn ăn tỏi rồi là cái tỏi anh có bỏ bơ với cái đầu ấy chẳng là khi mình chiên lên đầu cái tỏi nó bám vô cái cái cái, cái, càng của con tôm ngồi nó ăn nó nút cái, cái, cái, ở ngồi nó ăn nó hay đâu à ngồi tới ngồi nó ăn cái đó đâu mình không đâu ăn tôm đâu đưa cho nó ngọn càng chứ ngồi nó ăn cái buổi tối luôn á đoạn này đoạn hai phải không đoạn hai là phải cắt ra phải không dài quá khó xào ừ cà chua rất là dễ ăn à. Đoạn thứ nhất là nuột Đoạn thứ hai là két Cô hoàng đế nấu kiểu Singapore Hồi lúc trước em mua về em đâu có biết đâu có luộc sơn Lấy ừ. sao nó mặn trời ơi Mặn chát biết rồi, 4 tháng không biết Nhìn sinh đôi á Có tao thấy không đứa à, phải không? Mày có hứa Cho thằng trai nữa xong Dạ, cho thằng trai nữa là đủ rồi Ngưng luôn không có làm tiếp kiếm tiếp trai à, không, ngưng luôn không có kiếm tiếp trai chứ thường thường mới ông có làm kiếm tiếp trai đó thường thường Việt Nam á nó vậy út nhất út nhất cái này út nhì út nhì cái ok thôi Việt Nam thôi ở đây là nhiều không nói đâu sau xưa Úc Minh Minh sang là cái Úc, Nguyễn à, ông Nguyễn sao ông Vũ phải <laughs> trưởng <laughs> trên bàn vẫn có ly cà phê á trên bàn vẫn có ly cà phê thấy còn là bảy đứa thôi Tại Lon Anh chị Minh đứa Minh thứ ba hả? Bảy đứa hả? Ừ. Rồi hai phải không? Ông Lon Anh hồi lớn á, từ Minh được Thank you very much for uh, the video của cô là Thank you very much. Cảm ơn nhiều nha. Ăn cái món này là đặc biệt nhất. hai à, hai em à, em em Củ, củ dừa. Có được có cá bún và bắp chay à, bắp bự hai hai cân mà cho bắp mà hai nhất cân bỏ ra lấy nhưng mà bác nói được được cái chết này chết nó không vậy gần gọng tới à, tới về luôn tôi ừ. nói tôi lại nhà ai đánh giá đó còn tôi như bữa nay nhiều nhiều cho đâu cho cái gì cả nó mang cha lan lan gì kìa hát đi bỏ tôi mẹ tôi hát luôn giờ mấy sợ cá chết luôn không vậy tại con không lật để kéo giò nó con lại nhà đâu vậy này đặc biệt cái này là pha cái nước sốt để làm à, xào tôm người ta chỉ mập thì 9 tháng 10 ngày thôi không mập nhiều đâu đặc biệt cái nhất là phải có đậu đậu bầu ngoài đậu phộng còn phải bỏ bỏ tiêu là Korean barbecue nha Korean barbecue dạ, sauce vâng. em đi đường không bỏ đường cho nó mà nó hơi mặn thôi em bỏ một tóc dầu à, à, hậu giang à, gì cái tắt hả ô liu thì châu quýt châu quýt cái sốt trắng dạ đi lên phải không sốt trắng phải không châu quýt không biết quá đẹp luôn á xi xem ôi à dữ ăn gì trước lên hả dạ sao cái gì trước rồi cái nào được làm cái chơi sao đó không biết qua ờ, nhanh em sao em chín rồi dắt lên đẻ đó mà đúng nhau cắt đúng ở đó luôn rồi rồi cắt ừ. bây giờ bây giờ nào anh con nghe cái mùi vậy phải không mà cái tiền nó vàng rồi cái mùi là nó thu hút mình lắm nó thu hút nó tắt luôn, tắt, tắt, tắt quýt không à Lâu lâu lạnh lạnh đâu cua hoàng đế Singapore à? ăn cua hoàng đế Singapore là nó giỏm mà cái này kia bằng cua hoàng đế Singapore rồi à? đây ờ, đầu bếp nào nào nào săn là không phải là phải để cái điểm đó còn là phải phải phải để trong quạt người ta biết à, giống như chỉ cua mà mình là đã ờ, thiếu chữ vậy quá quá quá quá đã luôn á cu hoàng đế này đặc biệt ngon có cái là cái bơ này cái tỏi này cái thứ hai là ba cái nước mắm thần thánh này nè cái nước mắm thần thánh này cái nó bỏ giống tỷ gì đây thấy ớt đây này chanh nước mắm đâu có không chanh rồi với ờ, đường với một vậy thôi hả ờ. nó nó ra cái màu này vậy hả đường này nè nó nổi gì đó đường này đường này ra màu nào có xài nước mắm sao chanh chanh đường muối ớt cái gì nữa nước tôm á vậy thôi khác là nước tôm nước tôm hả giờ giờ đến đây vô nè hả đầu bếp anh ba thấy không nhà quá trời đầu bếp bởi vì em biết yeah, man. take a big one yeah <laughs> yeah yeah đó, rồi ăn thử coi ăn thử coi là à, ok ăn đi no bây giờ mới review cái tên mình sao sao chứ tao mới mở mà no này mình nấu mình biết mùi vị của mình thôi anh đã thử coi chứ cái này nè ờ về chắc à. no đã để mình cứ mở mở mở mở mở thì ăn cái cũng là cũng phải mở ăn ăn cái bự nó không có mở <laughs> thử thử coi gặp dạ, con nè thấy không yeah. Dạ. Dạ. sao mình lựa mình biết nó là son hả bác mày no mình lựa mình kia giống mình kia nó lấy con female lobster à female. that's so good yeah <laughs> good female nếu mình kêu nó lựa lấy con cái cho mình lấy con cái cho mình thì cái con cái ở dưới á, nó đặc biệt cái là dạ, dạ, dạ. ngoài ngoài trừ cái cái gì cái đó nó nó có mấy cái lông nhiều cái lông là nó ôm trứng á đó Tí Lên đây luôn đi. thấy qua đây. bên đây cái này không này. Tí đi vòng như lưng nè thấy ơi. Nó gọi. Kêu vợ mình kêu vợ mình. Goodness. Oh my god. Vô. À. Thoải mái không? Mình đưa đây. Cái thằng này luộc luộc cái trong để còn. Dạ nó còn cái nó còn cái à, muối không mà nó không luộc không. Đâu. Happy New Year. Happy New Year. Happy birthday. Hôm nay cũng ngồi trúng là bắt mà bắt chừng Cua Không phải luộc lại. Cái trụng nước nóng lại. Trụng nước nóng lại. Bỏ miếng đường vô trụng nó ăn nấu luôn bắt phải. Vô, phải bỏ nấu rồi nó nóng mình trụng lại nó ra. Thế. Mua nước muối á. Dạ. Ừ. Em đợi chị kéo. Không cái này kéo đây. Nhận nhỏ này nhiều quá ta, bữa nay mình nhận kéo hoài đó. Có rồi cha, có rồi cha. Lúc đi, lúc đi. Mời, mời, mời. bên bên bên chúa hả? Bên đó có dĩa đặt đèn dĩa. Có có Sao mấy cái lễ ngày nào ngày nấy lên ờ, class rồi một. Con đen là. Lâu lâu ăn là cũng thỉnh để không? với Để em ăn tôm này cho nó cũng lắm đâu Vy có ăn không làm cho em ăn Vy dạ. có ăn gì không No. Về đây anh nấu. Ăn đi con. Ừ. Tôm. Mẹ, anh giờ nói thôi ông tin thế ngồi đây gỡ thì nó ăn cái cái cái cái chú chú cái cái lá quên cái lá quên mình lúc lúc nữa ừ. đâu có sao đâu ờ, ăn phải tự nhiên chứ mỗi năm thanh kia vinh mà mình được một giày vinh một giày lắm <laughs> rồi cũng ăn giống giày luôn mở năm tư và chú ăn thanh kia vinh ừ, mới nói con anh nè lễ đều muốn ăn muốn bánh gì mà qua đây hồi nãy mấy đứa ảnh nó nhá hàng nó đưa qua đồ đồ mỹ tuy nhiên chị công anh chụp hình mình nhá hàng ngược cái lại mình <laughs> để cô cô cu hoàng đế bây giờ bây giờ chưa ăn thì ăn chưa ăn thấy thấy nó để nguyên cái dầm vỏ không nó hương nào nó mà không thấy cái vỏ nó phân cái phân nước ra nó xét cho nó thì nó cũng đâu có hương gì nhiều đâu thì cái bao thùng lá nó là treo cốt treo cốt tốt cái thuốc này vô không quan trọng cái máy máy máy chạy ngon là ngọt không Mình sao như tình hình này á dạ. là thấy cái máy của mình bây giờ là nó chạy là mình ok, trước kia mình không biết nhưng mà con chỉ sợ là ra ngoài cái bắt đầu tắt nó cho dạ. chạy chạy á trước đấy mình mới luôn yeah. Đó, luôn rồi bởi vì bây giờ ở đó là có đường tay không lâu bây giờ chứ nếu mà tắt là tắt rồi kia hồi nãy là tôi thấy cái phong người đó đèn chạy lên hực xanh rực hết trơn tại vì nó có cái đồng hồ điện sẵn đó thì yêu cầu nó đó là cái số 12 của mình không cái này nó không có trong mà nó mập cái bờ hồ á wow. bữa đi đi mua mấy cái cây bưởi da xanh nào đi miền bắc ở, ở quê miền tây á yeah, đất hào cái cái cái cái, cái bờ cái bờ bờ sông á bờ sông á ở tây của mình bây giờ cũng ăn chỉ đang còn khoảng mấy hiểu luôn đưa lại chùa bây giờ chắc ăn ăn tàu mắt hết lên còn chứ còn còn mà không có thấy giống nhiều phone after hả dạ phone after điền á là trồng cái này nhiều lắm nè chỉnh chọn ờ chỉnh chọn á mà không ăn vô cái vườn không không điều có có ông anh có cái minh gì đó đó vô còn nhiễm đó là bắt đầu là cái chỗ đó là gạch đó ông bạn ổng mua rồi chứ không đâu có được thăng rồi đâu mình không lên ra ổng đi đâu để ổng đi lại ổng ổng tôi mới con chứ mình bây giờ mình đúng vậy như con không bị đó Hello các bạn, à, clip của mình đây cũng đã hơi dài à, Xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian xem clip của mình và xin ừ. hẹn gặp lại trong những clip kế tiếp à, các bạn nhớ subscribe để uh, cho mình động lực làm thêm uh, nhiều video tốt hơn trong những lần sau xin cảm ơn các bạn nhiều và xin chúc mỗi người à, một ngày lễ tạ ơn an lành bình an và vui vẻ xin hẹn gặp lại lần sau bye bye